Chào quý anh chị và các bạn trở lại trong chuỗi series bảng giá xe ô tô kèm chi tiết giá lăn bánh được thực hiện bởi giá xe tốt. Thưa quý anh chị và các bạn, trong video hôm nay giá xe tốt chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn thông tin về xe Toyota Wigo. Toyota Wigo thuộc phân khúc xe hatchback cỡ nhỏ hạng A nhập khẩu nguyên chiếc với hai phiên bản số sàn và số tự động. Sử dụng động cơ 1.2 cho công suất là 86 mã lực, mô men xoắn cực đại 107 Nm. Bảng giá xe Toyota Wigo giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí đăng ký. Toyota Wigo MT số sàn giá 345 triệu. Toyota Wigo AT số tự động 405 triệu. Dưới đây là giá lăn bánh Toyota Wigo Giá lăn bánh Toyota Wigo phiên bản MT số sàn tại Hà Nội theo hình thức trả thẳng 411 triệu theo hình thức trả góp 139 triệu tại thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức trả thẳng 395 triệu theo hình thức trả góp 123 triệu tại tỉnh thành khác theo hình thức trả thẳng 385 triệu theo hình thức trả góp 113 triệu giá lăn bánh Toyota phiên bản AT số tự động Tại Hà Nội, theo hình thức trả thẳng 478 triệu, theo hình thức trả góp 159 triệu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức trả thẳng 461 triệu, theo hình thức trả góp 142 triệu. Tại tỉnh thành khác, theo hình thức trả thẳng 450 triệu, theo hình thức trả góp 131 triệu. Thưa quý anh chị và các bạn, trên đây là bảng giá xe tham khảo. Giá xe có thể thay đổi theo từng thời điểm cũng như chương trình khuyến mại riêng của từng đại lý. Vì thế, quý anh chị và các bạn quan tâm dòng xe phiên bản nào, quý anh chị hãy comment phần phía dưới hoặc gọi trực tiếp tới số hotline ở phần mô tả. Quý anh chị và các bạn hãy đăng ký subscribe kênh để không bỏ lỡ các video hữu ích từ giá xe tốt. Xin cảm ơn. you're never here When I'm in pain you hide and disappear Like shadows in the atmosphere Charting the stratosphere